hai địa điểm khảo cổ ghê rợn nhất trên thế giới. Nền văn minh cổ xưa với các công trình kiến trúc bí hiểm, nơi ẩn chứa các bí mật rợn người, các truyền thuyết về ma quỷ, lời nguyên và xác chết biết đi luôn là các chủ đề được mọi người tò mò và thích thú. Thế nên hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng tôi đến với những khu vực khảo cổ đáng sợ nhất từng được phát hiện. Chúng ta hãy cùng bắt đầu. Rừng mộ Tana, Indonesia không thể không nhắc tới phát hiện đầu tiên này. Chúng ta hãy cùng đến với vùng đất xa xôi Tanah Torea Regency thuộc tỉnh Nam Sulawesi của Indonesia. Xác của những đứa trẻ đã chết được chôn trong những cái hố được khoét ở trên cây ở địa phương. Nhiều năm trôi qua, những người dân địa phương vẫn tin rằng những cái cây đã hấp thụ cơ thể và linh hồn của những đứa trẻ. Vì vậy, họ đã đặt thi thể vào bên trong bọc vải, sau đó niêm phong vào thân cây. Rất nhiều lỗ trên thân cây trong vùng chính là minh chứng cho nghi lễ chôn cất này. Người ta đoán rằng có khoảng vài chục đứa trẻ đã chết được chôn trong mỗi cây cây. Những tục lệ đặc biệt này chỉ dành cho những đứa trẻ qua đời trước khi chúng mọc răng. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng đây không phải là tục lệ đặc biệt duy nhất dành cho người chết ở Tana Toraya. Đầm lầy sát ướp, Đan Mạch Hoàn toàn bình thường khi những người này đào bới tổ tiên của họ thay cho họ những bộ quần áo mới và sau đó đưa họ đi dạo quanh ngôi làng. Nó được gọi là xác ướp trong đầm lầy. Phương pháp ướp này cũng được tìm thấy trên khắp châu Âu. Các điều kiện bên trong của vũng than bùn rất lý tưởng cho việc bảo quản xác ướp một cách nguyên vẹn. Chúng có thể giúp xác ướp giữ được tóc và da thịt trong hàng nghìn năm sau khi họ qua đời. Một trong những xác ướp trong đầm lầy được bảo quản tốt nhất từng được tìm thấy trên lục địa là của người phụ nữ Horamos được phát hiện vào năm 1879 tại Đan Mạch. Phân tích hài cốt của bà chỉ ra rằng bà ấy đã chết khoảng 2.000 năm trước, lúc qua đời khoảng 40 tuổi, tuổi khá cao so với thời điểm đó trong lịch sử và đó không phải là cái chết do tuổi tác. Có những dấu hiệu cho thấy bà ấy có thể là nạn nhân của việc hiến tế con người. Điều này có thể giải thích tại sao bà ấy bị thả vào vũng lầy trong khi vẫn mặc trang phục và đeo trang sức cầu kỳ. Người Đan Mạch cổ đại tin rằng các vũng than bùn là cổng dẫn đến thế giới của các vị thần. Những người được tin là chịu trách nhiệm ban phát quạng sắt cho họ. Việc hiến tế con người cho các vị thần với ý nghĩa mong muốn họ hạnh phúc và cung cấp nguồn quạng sắt dồi dào cho người dân. Vì vậy, thật là dễ hiểu khi chúng ta phát hiện ra những xác ướp như thế này ở nơi nào đó của Đan Mạch. Mộ tập thể trong sân trường Đại học Cambridge Vào tháng 4 năm 2015, các nhà nghiên cứu từ Đại học St. John's ở Cambridge, Anh đã bị sốc khi họ đào xuống lòng đất bên dưới Đại học Cambridge và tìm thấy hài cốt của hơn 1.000 người. Sau khi thực hiện các cuộc kiểm tra và nghiên cứu, họ cho rằng nơi chôn cất những người này chính là nghĩa trang của một bệnh viện điều trị cho người nghèo. Việc chôn cất bắt đầu từ thế kỷ 13 và kết thúc vào thế kỷ 15. Trong số khoảng 1.300 bộ xương được phát hiện tại địa điểm này, chỉ hơn 400 bộ xương là hoàn chỉnh. Các nhà sử học tại trường đại học cho biết có một khu chôn cất tại khu vực này khi các ghi chép được phát hiện vào những năm 1950, nhưng nó chưa từng được ai khám phá trước đây và không ai có bất kỳ suy luận nào về nó hầu hết mọi người cho rằng những hài cốt này là của người nghèo, bằng chứng là việc không tìm thấy chiếc quan tài chôn cất nào ở đây. Và dường như những xác chết này bị vứt xuống đất chôn cất mà không được quấn vải liệm để bảo vệ xương cốt của họ. Thật kỳ lạ là không có bằng chứng nào về bệnh truyền nhiễm hoặc những căn bệnh nghiêm trọng được tìm thấy trong bất kỳ bộ xương này. Nó làm cho chúng ta phải đặt ra câu hỏi tại sao những người này lại được chôn cất trong một nghĩa trang của bệnh viện. Mặt nạ của vua Tutankhamun Phần cổ vật tiếp theo đây, tôi nghĩ rằng không cần giới thiệu và bạn sẽ nhận ra nó ngay lập tức thôi. Đó là mặt nạ xác ướp gò bằng vàng của pharaoh Tutankhamun của Ai Cập cổ đại. Đó là một trong những hiện vật khảo cổ học nổi tiếng nhất trên thế giới. Hãy quên những gì bạn nghĩ và bạn biết về nó vì chúng tôi sắp thay đổi suy nghĩ của bạn. Chiếc mặt nạ này lần đầu tiên được tìm thấy cách đây một thế kỷ khi Howard Carter mở cửa lăng mộ của pharaoh trẻ tuổi. Điều mới mẻ về chiếc mặt nạ này đó là giả thuyết cho rằng có thể chiếc mặt nạ được tạo ra không phải cho Tutankhamun mà thay vào đó nó thực sự được thiết kế cho mẹ của ông là nữ hoàng Nefertiti. Lý thuyết này đến từ nhà Ai Cập học người Anh Nicholas Rivers Người đã dành cả phần lớn sự nghiệp của mình để nghiên cứu các đồ vật có niên đại 3.300 năm tuổi và thời đại mà nó ra đời. Ông có vô số các bằng chứng để chứng minh cho tuyên bố của mình. Ông đã chỉ ra rằng có một dòng chữ được khắc trên mặt nạ ám chỉ thần Athens. Thông thường, nó được khắc trên đỉnh của một bộ chữ tượng hình cổ đại ký hiệu cho thần mặt trời được yêu mến bởi Akhenaten, có nghĩa là vẻ đẹp của đĩa mặt trời. Một loạt các mô tả cũng được tìm thấy trên các cổ vật khác có liên quan đến nữ hoàng Nefertiti nhưng lại chưa từng xuất hiện trên những đồ vật của Tutankhamun. Liên quan tới chủ đề Ai Cập, một khám phá được thực hiện vào năm 2012 dường như xác nhận sự tồn tại của một tập tục trước đây được coi là tin đồn hoặc tưởng tượng. Lăng mộ bàn tay chiến binh vàng các nhà khảo cổ khi khai quật một cung điện hoàng gia cổ đại thì phát hiện ra 16 bàn tay của con người được đặt trong bốn hố ở phía trước của nơi được cho là một ngai vàng cổ đại. Tất cả đều là tay phải, không có tay trái. Chúng có niên đại khoảng 3.600 năm tuổi và có từ thời kỳ của người Hyksos cai trị một phần của Ai Cập gần Tel Adaba. Vukian là người cai trị cung điện và gần như chắc chắn rằng những bàn tay bị chặt đứt dùng để cống nạc cho ông. Một số ghi chép lịch sử thời đó chỉ ra rằng nhà vua sẽ chấp nhận những bàn tay được cắt đứt này bằng cách ban tặng vàng. Những bàn tay này có lẽ không phải được dâng lên từ những người đòi vàng, mà chúng được dâng lên bởi những người lính, những người đã cắt đứt bàn tay của kẻ thù của nhà vua. Chúng có thể là của người Ai Cập hoặc của người Levant, một kẻ thù khác của người Hyksos. Điều thú vị là không có ghi chép nào về tập tục này ở vùng đất Hyksos ở Bắc Canyon vì vậy có thể tập tục man dợ này là của người Ai Cập. Làng ăn thịt người Đức những gì đã xảy ra với vùng Hexheim, nước Đức cổ đại là một điều khiến các chuyên gia cảm thấy khó hiểu trong một thời gian dài. Dựa trên bằng chứng tại địa điểm khảo cổ, nơi đây đã từng là khu địa cư hoàn hảo ở thời kỳ đồ đá, bình dị với những mảnh ruộng thô sơ. Những ngôi nhà giống hệt nhau, một khung cảnh bình yên không có kẻ thù hoặc những mối nguy hiểm khác. Tuy nhiên vào những năm 4950 trước công nguyên, thuộc thời kỳ nền văn hóa đồ gốm tuyến tính, toàn bộ vùng này bị đột nhiên bỏ hoang. Mọi thứ trở nên kỳ dị hơn khi những người chạy trốn đã để lại những đồ gốm vỡ vụn, hàng trăm thi thể bị giết thịt và một đống xương khổng lồ. Theo suy đoán của nhiều nhà sử học, chỉ có hai cách giải thích về những gì đã xảy ra ở đây. Một là nghi lễ hiến tế hoàng loạt, hai là ăn thịt đồng loại. Sau khi một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2009, lời giải thích thứ hai có nhiều khả năng xảy ra hơn. Các nhà khoa học đã phát hiện ra các dấu vết của công cụ trên xương cho thấy thịt đã bị cạo đi và các xương lớn bị cố ý làm gãy. Điều đó cho thấy tùy xương đã bị lấy ra, thậm chí cả hộp sọ cũng bị đập vỡ để lấy đi bộ não. Điều gì đã xảy ra trên trái đất khiến một nơi bình yên trở thành như vậy? Tháp đầu lâu Serbia Tháp đầu lâu kỳ dị ở Serbia, đúng như cái tên của nó, đó là một tòa tháp được xây dựng từ xương người, chủ yếu là đầu lâu của những kẻ thù bị đánh bại. Bạn có thể nghĩ rằng công trình man dợ này được xây dựng từ nhiều thế kỷ trước, nhưng thật ngạc nhiên là tòa tháp này mới chỉ được xây dựng gần đây. Nó được xây dựng theo lệnh của tướng Thổ Nhĩ Kỳ Hussein Pasha từ những thi thể của quân nổi dậy Serbia mà ông ta đã đánh bại vào năm 1809. Việc xây dựng tòa tháp là một hành động khiêu khích và báo thù, nhưng Pasha đã tức giận bởi chiến thuật của những người Serbia khi cuộc nổi dậy đầu tiên của họ trên đồi Serga thất bại. Thay vì đầu hàng hoặc chạy trốn, chỉ huy phiến quân người Serbia Stevan Sendelik đã cố tình làm nổ tung căn phòng chứa thuốc súng của mình để tự sát. Bản thân ông và toàn bộ quân nổi dậy đều thiệt mạng, đồng thời cũng quét sạch quân đội của Pasha khi đang tràn qua chiến hào tấn công vào. 952 chiếc đầu lâu được đặt trong tòa tháp với mục đích nhằm gian đe những người sẹc bìa có ý định nổi dậy. Nhưng nó không hề có tác dụng. 6 năm sau đó, cuộc nổi dậy thứ hai đã diễn ra và quân Thổ Nhĩ Kỳ đã bị đánh đuổi khỏi khu vực này. Ngày nay, chỉ còn lại 58 trong số các hộp sọ ban đầu được bảo quản trong nhà nguyện. Một nữ tu sĩ tội lỗi một nghìn năm trước ở Anh, việc chôn mặt úp xuống được coi là một hình thức trừng phạt cho hành vi trái đạo đức. Vào tháng 5 năm 2015, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra nhiều khu chôn cất như vậy tại một địa điểm khai quật gần Oxford. Điều gây ngạc nhiên nhất của khám phá này chính là bộ xương của một người phụ nữ được cho là nữ tu sĩ có hành vi trái đạo đức. Nghe có vẻ khó xảy ra đối với một nữ tu sĩ, nhưng theo các nhà sử học, nữ tu sĩ này có thể đã bị chôn cất theo cách này vì những tu sĩ ở đó cho rằng cô ấy đã có hành vi dâm ô. Chúng tôi không biết tên của cô ấy, nhưng chúng tôi biết cô ấy sống tại một tu viện nữ gần ngay khu vực trốn cất, được thành lập vào năm 1110. Các ghi chép lịch sử cho thấy rằng tu viện đã bị đóng cửa vào thế kỷ 16 vì các hành vi trái đạo đức của nhiều nữ tu sống ở đó. Trôn một người phụ nữ úp mặt xuống đất là một hình phạt, thường dành cho những người bị nghi ngờ là kẻ dùng tà thuật. Vì vậy, nữ tu đặc biệt này hẳn đã làm điều gì đó thực sự khiến người ta căm ghét. Cô ấy là một trong số khoảng 100 người được chôn cất tại cùng khu vực, nhưng bộ xương của cô ấy đã được chôn cất gần tu viện và nằm cách xa những người còn lại. Nhưng người ta vẫn chưa xác nhận được địa vị của người phụ nữ này. Lời nguyên quyền giữ Mana, Israel Bây giờ chúng ta đến với Israel, nơi một tấm bảng trì bí ẩn được tìm thấy trong đống đổ nát của một nhà hát ở Caesarea Maritima trong những năm 1950. Các nhà khảo cổ cho rằng tấm bia này đã có niên đại sấp xỉ 1.500 năm, nhưng họ không thể giải mã ý nghĩa của những dòng chữ khắc trên đó. Nó được giải mã bởi phần mềm máy tính vào tháng 10 năm 2019 theo một bản dịch gây tranh luận những dòng chữ này là lời nguyên của một vũ công. Nó đặc biệt nhắm vào một vũ công có tên là Mana với những lời nguyên ác ý, bao gồm việc kêu gọi ma quỷ làm hại Mana như buộc hai chân lại với nhau, làm anh ta mù, trói tay anh ta lại, tất cả với mục đích khiến anh ta không thể nhảy được. Thought một vị thần ma thuật và trí tuệ của Ai Cập cổ đại được kêu gọi để giúp đỡ thực hiện lời nguyền này có vẻ như Mana được sắp xếp để trình diễn trong nhà hát và có một đối thủ ganh tị không muốn anh ta lên trình diễn. Vào thời điểm tấm bảng nguyên rủa này được viết thì đạo cơ đốc rất phổ biến, nhưng rõ ràng là người dân ở thời kỳ đó vẫn luôn dành sự quan tâm tới nghệ thuật ma thuật hắc ám. Không còn nhiều tàn tích ở trường St. Mary's College ở thành phố Ellicott, Maryland, Hoa Kỳ. Trường cao đẳng đã bị bỏ hoang nhiều năm trước và bây giờ tất cả những gì còn lại của nó chỉ còn là Hell House Altar, bàn thờ nhà địa ngục. Biệt danh đặc biệt này xuất phát từ thực tế là trường cao đẳng này từng được biết đến là nhà địa ngục của Saint Mary. Các truyền thuyết của địa phương liên tưởng bàn thờ này tới những câu chuyện ma quái và các tập tục huyền bí, việc thờ cúng quỷ Satan. Trường được xây dựng vào năm 1868 và có nhiệm vụ đào tạo những thanh niên muốn trở thành linh mục. Nó chỉ tồn tại hơn một thế kỷ trước khi đóng cửa lần cuối cùng vào năm 1972. Tại thời điểm đó không còn đủ người muốn trở thành linh mục theo học. Khi những người thám hiểm đô thị bắt đầu tiếp quản nơi này, ngay sau đó nó đã bị thiêu rụi bởi một nhóm người vào năm 1997. Đáng kinh ngạc là một trong số ít những thứ còn sót lại sau vụ cháy là cây thánh giá lớn bằng kim loại của cơ đốc giáo nằm sau đống đổ nát của mái vòm cổ của trường cao đẳng này. Chưa ai từng chụp được ảnh một bóng ma trong khuôn vườn này, nhưng chúng tôi nghĩ bạn phải rất dũng cảm khi đến đây một mình vào ban đêm. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể nhận ra chính xác những vật thể bất thường ở biển Baltic thì vui lòng báo cho nhà khoa học gần nhất càng sớm càng tốt. Họ vẫn đang tìm kiếm câu trả lời trong một thời gian dài lần đầu tiên được nhìn thấy vào giữa năm 2011, vật thể bất thường này trông giống như sản phẩm của thiết kế thông minh. Một số người thậm chí còn nghĩ rằng nó trông giống với chiếc phi thuyền Millennium Falcon trong chiến tranh giữa các vì sao và suy đoán rằng đó là một UFO bị rơi. Các nhà khoa học chỉ ra rằng khả năng đó là một sự hình thành địa chất tự nhiên. Mặc dù vậy, nhìn vào những bức ảnh này rất dễ hiểu tại sao mọi người lại nghi ngờ rằng thiên nhiên có thể tạo ra những hình dạng này mà không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào. Đó là một vật thể dài khoảng 75 feet, cao 25 feet và được phát hiện trong quá trình quét sóng định vị tại khu vực dưới mực nước biển Baltic 300 feet. Peter Lindeberg, người đứng đầu nhóm đương đại X, người đã tìm thấy vật thể bất thường, nói rằng tất cả các thiết bị điện tử ngừng hoạt động khi được đặt cách vật thể trong phạm vi 200 feet. Điều đó có thể khiến cho các nghiên cứu chi tiết rất khó thực hiện. Châu Âu sở hữu số lượng đường hầm và thành phố dưới lòng đất một cách đáng ngạc nhiên, nhưng không nơi nào trong số đó có khả năng khiến bạn phải nín thở như ở Kay Magli, Thổ Nhĩ Kỳ. Thế giới bí mật này đã tồn tại bên dưới những con phố Thổ Nhĩ Kỳ lâu hơn rất nhiều so với hầu hết các quốc gia châu Âu đã tồn tại. Người ta cho rằng những người đầu tiên sống ở đây xây dựng những ngôi nhà của họ cách đây khoảng 4.000 năm. Vào thời kỳ Byzantine, người dân thích sống trong bóng tối giữa những bức tường được xây bằng đá và bùn hơn là sống trong những nơi có ánh sáng. Các đặc điểm được thông với nhau, trải dài ra thành một phần của thế giới dưới lòng đất. Đối với một khu định cư thời tiền sử như vậy, Kay Markley được tổ chức tốt đến ngạc nhiên nó sâu 8 tầng và chúng ta chỉ được phép tham quan 5 trong số đó. Và chính phủ quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ chưa bao giờ cho phép thường dân tham quan 3 tầng dưới cùng. Chúng tôi tự hỏi họ đã phát hiện ra cái gì ở dưới đó mà lại không muốn cho cả thế giới biết. Một vài điều mà chúng ta có thể biết đó là chỗ ẩn nấp và độ sâu thật ấn tượng. Và thậm chí là có cả phòng nấu rượu trong một dạp hát bằng đá. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo, bạn sẽ là người đầu tiên biết khi nào có video mới. Cảm ơn bạn đã xem và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.